Hello, xin chào các bạn. Chắc hẳn các bạn đã biết Instagram là một cái phần mềm đã rất là quen thuộc và phổ biến với giới trẻ chúng ta rồi phải không nào? Và không phải ai cũng biết được cách để nhắn tin ở trên máy tính bằng Instagram. hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó nhé. Chúng ta bắt đầu cùng vào video nào. cách đầu tiên là chúng ta sẽ mở um, Chrome extension lên và chúng ta sẽ search là downloader for Instagram đây và chính là cái extension đầu tiên của chúng ta luôn downloader for Instagram và direct message và chúng ta ấn add to Chrome mở click và xong chúng ta sẽ mở lại Instagram của chúng ta và nhấn reload ok và chúng ta kích vào cái biểu tượng điện thoại ở đây thì chúng ta sẽ có được cái mục direct message và chúng ta có thể nhắn tin trên Instagram ra rồi ngoài ra chúng ta có thể gửi được ảnh và hình động các thứ nữa Và ờ, ở cách thứ hai này chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng chính chủ của Instagram trên Microsoft Store. Ở đây chúng ta nhấn vào mục search và chọn uh, Instagram. Ok và đây là ứng dụng chúng ta. Chúng ta nhấn get. Ở đây mình không có đăng nhập thì mình nhấn no thanh và đợi cho quá trình tải xuống ứng dụng chúng ta. phê và chính lan ứng dụng của chúng ta lên hơn ờ, và đây mình sẽ đăng nhập chúng ta sẽ nhập vào tài khoản mật khẩu của chúng ta và nhấn login và ở đây thì chúng ta đã có nút uh, direct message của chúng ta rồi à, chúng ta hoàn thành thành nhắn tin à, chụp ảnh gửi ảnh cho những người bạn chúng ta trên Instagram Ok và video hướng dẫn cài đặt và sử dụng Instagram cũng như nhắn tin trên Instagram trên máy tính của chúng ta đến đây là kết thúc chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.